Năm 2023, không được sang tên sổ đỏ với 5 trường hợp sau. Theo quy định của pháp luật, căn cứ khoảng 1 điều 168, điều 191 luật đất đai 2013, một số trường hợp sẽ không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng, QSD, đất, hay còn gọi là sổ đỏ. Một tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo,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 trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó. 4. Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho QSD đất trồng lúa. 5. Đất tranh chấp, đất bị kê biên để bảo đảm thi hành án và hết thời hạn sử dụng đất.